Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Khách sạn mặt tiền Hồ Tùng Mậu phường 3, diện tích 182m2, thực tế gần 200m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Bắc, đường ô tô, kết cấu. Một hầm một trệt một lầu, 13 phòng ngủ, 2 phòng khách, 15 nhà vệ sinh, 2 bếp, 2 lối đi riêng, đối diện Bixi, gần Hồ Xuân Hương, nằm ngay trung tâm Đà Lạt, giá 28 tỷ đồng. Nhà Mê Linh phường 9, diện tích 85m2, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Đông Bắc, đường ô tô, kết cấu, một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Gần chợ, trường học, cách Hồ Xuân Hương 1,5 km, giá 2,9 tỷ đồng. Nhà hẻm Tô Vĩnh Diện, phường 6, diện tích 48m2, diện tích sử dụng 100m2, sổ chung nông nghiệp, hướng đông, đường xe máy cách đường ô tô 10m, kết cấu, một trệt một lầu, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, sân phơi đồ, gần chợ, trường học, tiện ích đầy đủ, khu dân cư đông, giá 1,99 tỷ đồng. Đất hẻm Nguyên Tử Lực phường 8, diện tích 144m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng đông nam, đường bê tông ô tô, cách đường Nguyên Tử Lực 500m, cách Hồ Xuân Hương 2 km, thích hợp đầu tư, giá 2,5 tỷ đồng.